Kính thưa đại chúng, câu hỏi tiếp theo từ một bạn tên là Loan Phương, bạn gửi câu hỏi thế này. Kính bạch Thầy, con mong Thầy chỉ cho con cách cúng rằm tháng 7 thế nào cho đúng và giúp cho gia đình con được nhiều phúc lộc nhất ạ. Mẹ chồng con có bảo con là cúng Phật sẽ chỉ là đồ chay, bánh trái, vân vân. Cúng gia tiên thì là một mâm cơm, cỗ rau thịt đầy đủ, còn cúng cô hồn sẽ cúng bánh kẹo về nơi cúng thì cúng Phật, thần linh, gia tiên sẽ cúng trong nhà, còn cúng cô hồn sẽ phải cúng ngoài trời. Như vậy có đúng không? Con còn nhiều điều chưa biết, kính mong Thầy hướng dẫn cho con. Con xin cảm tạ ân Thầy. Đó, thế bạn Phương Loan, bạn ấy hỏi về cái việc cúng rằm tháng 7 làm sao cho lợi ích nhất và như thế nào là đúng, à, cúng bằng cái gì, cúng ở đâu. Trước hết, Thầy xin à, chia sẻ bạn Phương Loan và đại chúng thế này. Nói qua về cái việc xuất xứ của cái việc cúng rằm tháng 7, thì cái việc cúng rằm tháng 7, cái nghi lễ cúng rằm tháng 7 nó được xuất xứ từ trong truyền thống của Phật giáo. À, mà cái truyền thống đầu tiên là cái truyền thống an cư kiết hạ của chúng tăng từ thời Đức Phật. Đấy là cái đầu tiên đó. À, Đức Phật chế ra một năm chư tăng có ba tháng an cư vào mùa mưa đó, đấy là một cái nhân duyên cái thứ hai là từ cái câu chuyện trong kinh vu lan bồn của phật giáo bắc tông đó, về việc ngài mục kiều liên cứu mẹ bị đọa làm ngã quỷ đó thì trong câu chuyện này à, đức phật có nói là ngài mục kiều liên một mình không thể cứu được mẹ mà phải nhờ công đức của đại chúng chư tăng và nhất là công đức của chúng tăng cuối mùa an cư vào ngày tự tứ của chúng tăng. Đó. Và với Phật giáo Bắc Tông thì thường là tự tứ vào ngày rằm tháng bảy, ừ, Cho nên Đức Phật nói là ngày rằm tháng bảy vào chư tăng tụ về, ông hãy làm cái đàn lễ trai tăng cúng dường cho chúng tăng thì cái phước báo ấy rất là lớn, hồi ứng phước báo ấy cho mẹ ông thì mẹ ông sẽ thoát được à, kiếp ngạ quỷ. Nghe không? Đấy. Thế thì ở đây chúng qua câu chuyện này chúng ta cũng thấy đấy. đấy. Sau cái ngày lễ à, tự tứ đấy Mục Kiều Liên làm lễ cúng dường đến chúng Tăng. Chư Tăng hồi hướng cho mẹ của Ngài và hồi hướng cho rất nhiều các vong linh ngạo quỷ hôm đấy. Các vong linh ngạo quỷ hôm ấy cũng đồng thời được thoát kiếp ngạo quỷ sinh về thiên cung. Nhưng vong linh ngạo quỷ đấy đâu có phải là thân quyến của Ngài Mục Kiều Liên kiếp này đâu. À, Nhưng mà được hồi hướng đến. Cho nên các vong linh ấy cũng được hưởng phước, cũng vẫn được sinh, sinh thiên. Đó, thế cho nên không nhất thiết cứ phải là thân quyến chúng ta mới hồi hướng được. Nha. Yeah. Đấy, thế thì đấy là từ hai cái nhân duyên này ấy, mà sinh ra cái, cái lễ ngày rằm tháng bảy xuất xứ từ cái việc an cư kiết hạ của chúng tăng và thứ hai là từ câu chuyện ngày một kiều liên cứu mẹ trong kinh Vu Lan Bồn. Cái ngày này cũng còn gọi là ngày xá tội vong nhân cũng vì lý do cái ngày chư tăng tự tứ thì chư Phật hoan hỷ đấy theo trong kinh nói mà chư Phật hoan hỷ vì chư Phật hoan hỷ cho nên chư thiên hoan hỷ chư thần hoan hỷ, Pháp giới hoan hỷ, Diêm Vương cũng hoan hỷ. Cho nên Diêm Vương hoan hỷ, cho nên giảm tội, tha tội, ân xá cho các tội nhân ở trong địa ngục. Đó. Đó, thì từ cái chỗ ân xá này thì mọi người hiểu lầm, mà hiểu lầm là, là địa ngục mở ra cho tù nhân ra ngoài, nhưng cái đó không phải nhé. Thế thì chính cái chữ ân xá này cho nên gọi là cái ngày xá tội vong nhân, xá tội cho các vong linh ở trong địa ngục. đó là cái từ cái ngày xá tội công nhân là cái ý nghĩa như vậy, xuất phát từ trong trong Phật giáo chúng ta. Thế còn họ gọi cái tháng này là tháng cô hồn thì cái đó không đúng và cái này không đúng với quan điểm của Phật giáo, đây là quan niệm dân gian. Họ cứ nghĩ cái tháng này là tháng vong hồn thoát địa ngục ra ngoài, đi lang thang rất nhiều nhưng không phải nhé. Thế vậy thì bạn à, Phương Loan bạn hỏi là cúng ngày rằm tháng 7 thì như thế nào là được lợi ích nhất? Phải không? thì theo quan điểm phật giáo chúng ta đó từ cái xuất xứ trên cho chúng ta biết ấy ngày mục kiều liên ý, để cứu mẹ là người đã mất rồi đó là vong linh đọa làm ngã quỷ thì đức phật dạy ngài hãy cúng dường đến chúng tăng à, mà chúng tăng á, ba tháng an cư là tu hành tinh tấn và thanh tịnh cho nên ở đây cái mấu chốt của nó là cúng dường đến chúng tăng thanh tịnh tu hành để sinh được cái phước báu lớn hồi hướng cho vong linh Đấy là cái mấu chốt nhất của cái, cái gọi là lễ tháng bảy không chỉ ngày rằm tháng bảy Ở đây Thầy nói không, nó không hạn cuộc trong ngày rằm tháng bảy vì trong cái tháng bảy cả tháng bảy thì hầu hết ấy, đều có chư Tăng an cư kiết hạ. Không ở Bắc Tông thì Nam Tông đều có an cư trong cái tháng này cả. Đấy, chúng ta biết rồi nhé. Cho nên việc à, làm lễ cầu siêu gia tiên chúng ta trong tháng bảy có thể ngày nào cũng làm được hết ấy. nhưng điều rất quan trọng là chúng ta phải cúng dường đến chúng tăng nghe không đấy tu hành thanh tịnh đó. thế thì bạn hỏi là làm sao để được nhiều phúc lộc nhất cúng cúng dầm được nhiều phúc lộc nhất thì như thầy nói đấy và cái việc cúng dường để sinh phúc lộc nhiều hay ít thì nó phụ thuộc vào ở đây á, hai yếu tố đúng ra gọi là ba yếu tố nhé người cúng này vật cúng này và người nhận Đấy, mà trong cái bài kinh phước thí, thí vật sáu phần ấy, đức phật có dạy thế này à, khi cúng dường ấy, thì có ba cái phần thuộc về người cúng và ba phần thuộc về người nhận à, đức phật nói ở đây này các tỳ kheo ba phần thuộc người cúng người bố thí và ba phần thuộc người nhận đồ bố thí thế nào là ba phần thuộc người bố thí này các tỳ kheo, người bố thí trước khi bố thí ý được vui lòng, trong khi bố thí tâm được tịnh tín, sau khi bố thí cảm thấy hoan hỷ. Đây là ba phần từ người bố thí. Đấy, nếu người bố thí mà trước khi cúng là tâm rất là hoan hỷ, trong khi cúng thì tịnh tín và sau khi cúng tâm cũng rất là là vui, rất là hạnh phúc thì cái phước báu nó rất là lớn. Đấy. Thế còn ba phần là thuộc về cái người nhận, tức là đây ví dụ như là chư Tăng tỳ kheo đó, thì người nhận thế nào? Nếu người nhận bố thí đã được ly tham hay đang thực hành ly tham, đã được ly sân hay đang thực hành ly sân, đã được ly si hay đang thực hành ly si, thì đây là ba phần thuộc về người nhận vật bố thí. Đó. Đấy, như vậy chúng ta thấy cái cái khi cúng dường thí vật ấy nó có sáu cái phần sinh ra phúc như thế nhé thế thì lớn hay nhỏ là tùy thuộc vào vào mỗi cái phần này Đấy. nếu người cúng dường mà tâm trước khi cúng thì rất là vui vẻ trong khi cúng tịnh tiến cúng xong rồi lại rất hoan hỉ thì phước cái người đấy rất lớn rồi còn tiếp theo nữa là người nhận là tăng chúng tăng chúng là đã ly tham hay là đang ly ly tham đã ly sân hay đang ly sân đã ly si hay là đang ly si à, nếu người đã ly si rồi thì phước lớn lắm người đang ly thì cũng là là phước lớn à, thì như vậy chúng ta thấy là cái việc cúng dường bạn hỏi làm sao để được cái phúc lộc lớn thì ở đây thầy nói là để cúng vào ngày rằm tháng bảy có cái phúc lớn để hồi hướng cho thân quyến đã quá vãng thì cái đầu tiên là chúng ta cúng dường vật thực đến chúng tăng nghe không chúng tăng mà tu hành thanh tịnh hòa hợp thì đấy là cái phúc thầy nghĩ là lớn nhất đấy. Đó, đấy. Thế và bạn hỏi là trong khi cúng thì cúng cái vật cúng là cái gì? Và bạn nói là cúng Phật, cúng thần thì phải là đồ chay, cúng vong hồn phải đồ mặn. Nhưng ở đây thì Thầy xin thưa bạn là theo kinh điển của Phật giáo thì tất cả vật cúng là lên cúng dường đồ chay tịnh. Nghe Đồ chay tịnh là tốt lành nhất, và là phước báu tốt nhất cho cả người cúng lẫn cái người người nhận cúng, người thọ nhận nhé không lên sát sinh để cúng. Về cái nơi trốn để cúng à, thì bạn nói là cúng Phật và gia tiên, thần linh thì phải ở trong nhà, cúng cô hồn ở ngoài trời. Cái này không ai quy định cả nhé. Cúng ở chỗ nào cũng được. Tất nhiên chỗ cúng chúng ta phải ở cái chỗ mà nó sạch sẽ trang nghiêm, không? À, không được cúng ở gần chuồng gà, <laughs> chuồng lợn, nhà xí, à, những chỗ không trang nghiêm được. Cúng lên ở cái chỗ sạch sẽ trang nghiêm. Còn trong nhà hay ngoài trời đều được. À, không phải cúng trong nhà là vong hồn không vào được không phải hay là chúng ta sợ cúng ở trong nhà rồi vong hồn cô hồn vào rồi nó ở trong nhà mình nó không phải thế đâu nhé cái chuyện đó anh không có duyên không thể ở được đâu người ta mời anh đến ăn bữa là anh chỉ được đến bữa thôi nhé để chúng ta hiểu cái đó thế giới tâm linh nó như vậy thế cho nên là không phải lo cúng ở bên trong hay cúng bên ngoài cúng chỗ nào cũng được miễn là chỗ đấy trang nghiêm sạch sẽ nha phù hợp là được đấy thì thầy xin trả lời cho bạn Phương Loan để bạn hiểu về cái ý nghĩa và cái cách thức cúng rằm tháng 7 như thế nào cho được lợi ích nhất à, nha.